Phô Audio xin kính chào quý vị. Quý vị đang cảm nhận sự khác biệt đến từ hiệu ứng à, ghi âm số 5 của micro thu âm cái áo không dây Mark 01. Phô Audio xin kính chào quý vị. Và ở video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đấu nối và à, sử dụng chiếc micro không dây thu âm cài áo Mark 01 cũng như những tính năng của nó nhé. Thì cách đấu nối mình sẽ ghép cái video đó vào đây cho mọi người xem nhé và bây giờ chúng ta đi đến một cái chức năng ở trên cái cái cục mà mình kẹp vô người ấy cái cục thu sóng mà mình kẹp ở người mình ấy thì ngoài cái màn hình hiển thị pin mọi người thấy một cái nút mà nó có hình nút nhạc đây đúng không đấy nút này chức năng của nó là như thế nào chúng ta cùng khám phá điều thú vị đến từ cái nút chức năng này của micro thu âm không dây Max 01 nhé cái này dùng cho anh em làm à, YouTube quay vlog hay là làm bán hàng online quay video mà dùng máy quay hoặc dùng điện thoại mà chúng ta cần quay video thì chúng ta sẽ có một cái micro không dây chúng ta thuận tiện hơn cho công việc nhé rồi mình sẽ đi vào cái nút chức năng cái nút ừ, chủ đề chính của video này là cái nút mà có hình nốt nhạc ở trên micro không dây mắc 01 này là có chức năng gì thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé thì chúng ta nhấp vào đây nó sẽ lên cái màn hình giải tần chúng ta nhấp một cái nữa thì nó sẽ chuyển sang chế độ record 2 nó là chế độ eco để cho mọi người hát đấy nhé nó có 6 chế độ hiệu ứng cho giọng nói của mình mọi người đang nghe âm thanh ở chế độ 2 nhé và mọi người nhấp nó sáng lên và mọi người nhấp thêm một cái nữa thì nó chuyển sang chế độ 3 này đó đây là chế độ 3 nhé mọi người đây là chế độ 3 là chế độ giả giọng đấy được chưa thì mình làm video này để cho những ai mua sản phẩm về mà mọi người thắc mắc là không biết chức năng của nó là gì thì mình sẽ làm video mình up lên YouTube để cho mọi người coi mọi người biết cái chức năng của nó nhá. Rồi mình sẽ chuyển sang chế độ đi có 4 nha mọi người. Một cái. Rồi bây giờ là chế độ 4 nhá. Đấy mọi người nghe thì mọi người sẽ cảm nhận được nó thay đổi như thế nào. Ok chưa nào? Rồi tiếp theo mình sẽ chuyển sang chế độ 5 này để mất đỡ mất thời gian của mọi người nhá. Rồi đã là chế độ 5 rồi nhá. Full Audio xin kính chào quý vị. vị đang cảm nhận sự khác biệt đến từ hiệu ứng À, ghi âm số 5 của micro thu âm cái áo không dây mắc 01 và mình sẽ chuyển sang chế độ à, ghi âm số 6 nha mọi người rồi đã chuyển sang chế độ số 6 mọi người cảm nhận được sự khác biệt chưa nào xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Full Audio nếu thấy hay và ý nghĩa thì nhớ like đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người được biết nha cách đấu nối micro thu âm không dây cài áo mắc 01 cục thu sóng có kẹp thì chúng ta kẹp vô người chúng ta cắm micro vô rồi cài vào người. Cục còn lại chúng ta cắm vào rắc ba chẵng. Đầu 3.5 của rắc ba chẵng sẽ cắm vào thiết bị quay thu hình như điện thoại hoặc máy quay. Nếu ai dùng điện thoại iPhone thì chúng ta dùng thêm rắc chuyển đổi. Tiếp đến chúng ta tiến hành mở nguồn hai cục thu sóng. Khi hai cục thu sóng đã kết nối với nhau thì cục cắm vào máy quay nó sẽ hiện đèn màu xanh khi chúng ta phát âm nó sẽ hiện lên đèn màu đỏ tức là nó đang nhận âm thanh vào chúng ta nói lên thì nó sẽ nhận và nó hiện lên đèn màu đỏ nhấp nháy nhấp nháy là đó là tín hiệu âm thanh đang đi vào đầu thu chúng ta sạc pin bằng cục sạc 5V trên màn hình đầu thu có hiển thị mức độ pin để chúng ta tham khảo. Chúng ta có thể chỉnh volume tùy chỉnh. Chúng ta có thể chỉnh volume to nhỏ tùy mức độ thu của chúng ta. Thường thường thì mình để ở 26, 27 hoặc là 25. Đây là dây sạc. Dây sạc đôi chúng ta cắm vào cục sạc 5V ví dụ như cục sạc điện thoại Samsung. Chúng ta tiến hành cắm vào lỗ sạc ở trên đầu thu và sạc cùng lúc hai cái đầu thu Vừa rồi thì mọi người đã đi qua chức năng của micro không dây Mark 01 Chúc tất cả mọi người thành công và chúc tất cả quý vị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại